Xin chào quý anh chị đến với kênh Phúc Tử Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất nằm ở Mỹ Thuận Bắc sát bên các tường Phú Sinh Lô đất có diện tích là 5 x 32 thổ cư là 160m giá 1 tỷ 300 triệu Đất thì có sổ hồng riêng công chứng ngay trong ngày nha Đất thì cách à, khu sinh thái các tường Phú Sinh khoảng 300m à, hiện tại thì giá đất bên các tường Phú Sinh dao động từ khoảng 12 triệu cho tới 14 triệu một mét vuông nhưng lô đất này nằm sát bên có giá khoảng chưa tới 9 triệu một mét đất thì full thổ cư hết quý anh chị nếu mà quan tâm có thể liên hệ với em trên số điện thoại 0909 305 333 đây là tổng quan nhìn từ trên cao khu đất có rất nhiều ờ, khu công nghiệp rất là đông dân sát bên đầu đất là khu à, sinh thái các đường của sinh đây quý vị có thể nhìn rất là nhiều à, khu công nghiệp xí nghiệp rất là nhiều công nhân chúng ta có thể mua đầu đất này xây nhà trọ hoặc mua đầu tư để đó một thời gian bán để à, sinh lời hiện tại thì trước lâu đất là khu dân cư rồng vàng giá tầm khoảng 10 triệu tới 12 triệu mét vuông đất bên em thì cũng đối diện sát bên nhưng bán giá chưa tới 9 triệu khoảng 8 triệu 6 một mét vuông rất là rẻ hơn kế bên nha quý anh chị nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nha